chào mọi người à, hôm nay mình có tiếp một số à, cần câu cần carbon không nha mọi người đây giới thiệu tới mọi người nhé mọi người xem mua đồng hồ nha xem ủng hộ mua dùng mình nhá đây đầu tiên một cái à, cần à, tay trừ máy quên đây cân carbon tem vàng nha mọi người bạt trượt Fuji F5 Ryobi cái này thì nặng 100g đọt 0.7 ly dài 36 thu về 103 cm đây 1 2 3 4 5 đây carbon này 6 7 tám rồi chín chín khuyên nha mọi người bao gồm cả khuyên cái và đầu bú chín khuyên carbon đây ngoài hình cây này thì còn khoảng uh, trên 90 phần trăm 1 2 3 4 Ủa, 1 2 3 4 giống nha mọi người 4 giống đây đọt này Đây là cái số 1 mình bán 600 nha mọi người. Số 1 600. Ok, mọi người xem lại ngoài hình một lần nữa nha. Mình sẽ đi rất là chậm để mọi người xem nha. cái số 2 cái số 2 là cái này cái gì đây ISO zoom đây là dùng từ 47 à, tới 53 nha mọi người 47 53 60 cm đây cái này đọt số 2 đọt số 2 dùng từ 47 tới 53 tem vàng made in Japan luôn cây này của đài quá nha mọi người đài quá Japan nha đài quá Japan ngoại hình của cây này thì còn khoảng 80 phần trăm hạt ít à, cây này nặng 220 g đọt 0.9 dung thì 47 tới 53 thu về 106 sen đây bát của nó bát của nó bát trượt Fuji à, bát trượt đây qua bát hàng cái này thì khoảng FS5 nha mọi người khoảng FS5 cái này để mình xem này à, khuyên khuyên này khuyên gì đấy Khuyên Khuyên hình như cũng khuyên hãng lớn hay sao á Khuyên hãng lớn chẳng phải khuyên Fuji nha mọi người ừ, Khuyên hãng một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười hai khuyên đá bao gồm cả đầu bu rồi đọt này đọt số 2 ok một giọng carbon này hai giọng mình sẽ đi chậm để mọi người xem ngoài hình luôn ba giọng bốn giọng năm giọng năm giọng nha mọi người năm giọng dùng 60 phân dùng vào đây đó rụt ra dài thêm được 60 phân còn không thì để thế này câu cũng được hoặc là rút ra dài thêm 60 phân nữa 47 53 câu ok cái này thì chỉ bị trây sữa ở ngoài thôi chứ còn ngoài hình ở phía trong thì rất là đẹp cái này về chùi dâu xỉu đẹp à đây cây này cây số 2 cây số 2 này nhặt tới nha mọi người mình in ra bé luôn cây số 2 nó bán một triệu tư nha mọi người hàng này thì 100% là chính hãng đây chạy đi đâu được hết cây số 2 một triệu tư số 3 Số 3 là một cái cân tay trợ máy nixing một hai ba bốn năm chỗ này bị mất cái khuyến đó mọi người này về buộc lại nhá mất cái khuyến này khuyến đến thì dễ buộc lắm khuyến sắt đến thì dễ buộc lắm năm cái này bị mất rồi nhá mới nói rõ nè sáu bảy 8 ok tám khuyên 9 khuyên mà mất một khuyên còn 8 à, 5 giống thì phải 1 1 giống 2 3 4 5 giống nha mọi người Đó.

đây mình sẽ đưa chậm để mọi người xem là cái hình của nó nha cái này cái số 3 mình bán 700 Rồi số 4 Số 4 là một cái cân cực trong Cân cực trong 3 khúc Của thằng nào đây Isaiah Cân Trúc Cân Trớt 8 36 80 36 nha mọi người khuyên đá này cây này chắc của Shimano quá đây bát bát van uh, à, bát van Fuji bát van Fuji nha mọi người bát van Fuji à Shimano này Shimano chỗ này mình ghi dán khi giải thông số thôi đây ở đấy nó bị tóc kia à ở đấy nó còn một cái vòng inox để để để để để để à, để người ta móc à, lưỡi cấu á thì nó bị mất cái vòng inox này rồi nha mọi người còn đây là cái kéo để giảm cái vòng này này chui ra say chà này chui ra trong đây con rất là mới này đó thấy không ok đó cái này thì cũng thể ghi sản xuất ở đâu Shimano không à sản xuất ở đâu thì chỉ có Nhật chứ ở đâu chứ độ cứng 80 nha 80 nha mọi người này khuyên đá này đây hai khuyên đá dưới đây nữa cân 3 phút 36 kế này thì nặng 440 g Đọt 33 36 Thu về là 130 cm Ok Khuyên ở đây này này Cái này cái số 4 số 4 này mình bán 1 triệu 2 nha mọi người Số 4 1 triệu 2 Rồi số 5 Số 5 là một cái cân tay Cái cân tay carbon đợt này hình như đợt số 2 nặng 120 gram nặng 120 gram đó à, đọt 0.7 dài 3m3 thu về 110 cm đọt còn ở đây ok đọt này đọt 4 hạt á một hai ba bốn giống nha mọi người Rồi, cái này cái số 5 mình bán 400. sáu sáu cùng là một cái cần tay carbon nữa cây này của đài qua cây này thì uh, nặng 200g đọt đọt uh, à, 0.8 dài 5m3 Thu về là 105 cm. Đây, đọt này. Đọt này đọt 2 hạt. bón nha mọi người. 2 3 4 5 6 6 rộng hết ngoài hình cả rộng về phía trống thì con đẹp nha mọi người rồi <coughs> rồi ok cái này là cái số 6 à, số 6 này mình bán 700 nhá 700 số 7 số 7 là một cái cân à, ba khúc này cái này thì ngoại hình của nó cũng là khoảng uh, trên 90 phần trăm ngoại hình trên 90 phần trăm nha mọi người đó cái cân bón tên riêu sensor quai màu trắng 30 33 độ cứng 30 33 bả tại bạch vàng Fuji ở đâu nè bát vạn Fuji tên riu nha đây cái này thì à, nặng 300g đọt 24 dài 3m3 thu về 119cm đó khuyên của nó này đầu bu này khuyên với đầu bu, cái này là gì đấy Fuji nha mọi người đó là Fuji khuyên bán Fuji hết nha đồ mới thì con rất là mới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 khuyên bao gồm cả đầu bu cân 3 khúc đồ cứng này đồ cứng đòn này đồ cứng 30 nha mọi người rồi cái này cái số 7 cái số 7 này mình bán 1 triệu 1 à, triệu nha mọi người số 7 1 triệu Rồi số 8 Số 8 là một cây 2 à, Power X Carbon Design by à, Shimano tem này cái này để mình xem này đây các bón xoắn gân cầm rất là sướng nha mọi người bát của nó bát à, Fuji trượt f 6 cái này à, nặng 300g đọt 1 1 dài là 63 à 62 thu về là 90 cm đây các chọn tròn đây là carbon à, gân xoắn gân sướng lắm cây này có à, đúng là khuyến này cũng là khuyến Fuji nha mọi người khuyến Fuji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 khuyến bao gồm cả đầu bu này đọt cũng là đọt carbon nữa nha một hai cái này còn rất là mới ngoại hình cái này trên 90 phần trăm nha mọi người 3 đây carbon gân này rất là đả tay 4 5 carbon gần hết rất là mới nha rất là mới 6 7 8 8 giống nha ít ra 21 này cần rất là đẹp nha mọi người ở trong thì không bị xước ở ngoài cũng không xước rất là đẹp một này 2 3 4 5 6 7 8 8 giống cà đọt rất là đẹp gần như mới luôn á hiếm khi về được cái quân cân hoàn hảo như thế này nha mọi người cái này cái số 8 số 8 này mới bán 1 triệu tư số 8 này cũng kết thúc video của mình rồi ai mua hàng thì liên hệ với à, số điện thoại ở trên tiêu đề cho mình nha mình không chốt hàng qua tin nhắn rồi cảm ơn mọi người nhiều